Pháp giới thể tánh vô phân biệt phần 1. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại nước xá vệ trong vườn kỳ thọ cấp cô độc cùng với 8 vạn ngàn vị đại tỳ kheo. Có một muôn hai ngàn đại Bồ Tát từ vô lượng cõi Phật đến, lại có ba muôn ngàn, ba muôn hai ngàn vị thiên tử, tất cả đều hướng về đại thừa. Trong đại chúng ấy có đại Bồ Tát tên là Văn Thù sẽ Lợi Đồng Tử và vị thiên tử tên là Bảo Thượng. Lúc ấy thiên tử Bảo Thượng suy nghĩ Hôm nay, nếu Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Tân Thù sẽ lợi thuyết pháp, làm cho cung ma đều tối tâm, mất cả oai đức, khiến ma ba tuần lo sầu khi chúng ma khéo điều phục. Những kẻ tăng thượng mạng thì phá trừ tăng thượng mạng. Người tự ghi nhớ sở đắc khéo tu hành, thì được quả sa môn. Người đã được quả lại càng tăng thượng, khiến chủng tử Phật, Pháp và Tăng nối luôn chẳng dứt, khiến nhiều chúng sinh phát tâm Bồ Đề, làm cho Bồ Đề của Đức Như Lai chứa nhóm từ vô luật A Tăng kỳ kiếp được còn lâu. Lúc Đức Như Lai tại thế hoặc sau khi diệt độ, thường được nghe Pháp ấy, tùy theo thừa của họ hướng tới chống được diệt độ. <clears throat> Biết tâm niệm của tương tự Bảo Thượng, Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi. Văn Thù sẽ lợi, ở trong đại chúng này, ông nên tuyên nói một ít Pháp. Nay trong đại chúng này, muốn được nghe Pháp nơi ông. Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, còn nên nói Pháp gì? Đức Phật dạy, Ông nên nói về pháp giới thể tánh nhân duyên. Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi bạch, bạch Thế Tôn, tất cả pháp giới là pháp giới thể tánh, ra ngoài pháp giới không có được nghe. Sao Thế Tôn bảo nhân nơi pháp giới mà, mà nói pháp? Đức Phật dạy, này Văn Thù sẽ lợi, chúng sinh kiêu mạng nếu nghe pháp ấy tất sinh lòng kinh quái. Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi bạch, bạch Thế Tôn, thể tánh pháp giới không có kinh quái, sự kinh quái ấy tức là thể tánh pháp giới. Sau lợi phát hỏi, Bồ Tát Văn Thù trả lợi: Thưa tôn giả Văn Thù trả lợi, nếu tất cả Pháp đều là thể tánh Pháp giới thì chỗ chúng sinh nào có ô nhiễm, có thanh tịnh, vì thể tánh Pháp giới không có nhiễm tịnh. Bồ Tát Văn Thù trả lợi nói, Thưa Đại Đức Xá Lợi Phất, các chúng sinh ấy thân kiến điên đảo, chấp ngã và ngã sở. Hàng phàm phu ấy phát khởi ngã tưởng, chấp trước ngã tưởng và chấp trước tha tưởng mà phát khởi tâm và tâm sở. Những tâm và tâm sở ấy tạo tác các nghiệp thiện hoặc các nghiệp bất thiện, do hành nghiệp ấy làm nhân mà các chúng sinh ấy có được quả báo. Nếu đã có sinh thì có nhiễm ô, chính nhiễm ô ấy là theo tánh pháp giới. Thưa Đại Đức Xá Lợi Phất, nếu biết nhiễm ô là theo tánh pháp giới thì gọi là bạch tịnh, nhưng nơi đệ nhất nghĩa không có nhiễm ô, không có hoặc pháp nhiễm hoặc pháp tịnh. Lúc Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi nói pháp ấy, có 500 tỳ kheo, dứt hết phiền não, được tâm vô lậu. Xá lợi phật nói với Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, Pháp giới được nói ấy không có sai lầm. Bồ Tát nói Pháp ấy rồi, có hơn 500 tỳ kheo đều dứt phiền não, được tâm vô lậu. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi nói, Thưa Đại Đức Xá Lợi phật Pháp giới ấy có phải trước kia bị trói buộc mà nay được giải thoát chăng? Xá Lợi phật nói, Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, Pháp giới ấy chẳng phải trước bị trói buộc mà nay được giải thoát. Văn Thù Xá Lợi nói, Thưa Đại Đức Xá Lợi phật Chư tỳ kheo ấy nơi ở chỗ nào tâm được giải thoát? Xá lợi Phất nói, Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, hàng thanh văn điều phục như vậy rất đông, đều dứt phiền não, được tâm giải thoát. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi nói, Thưa Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức có phải là đệ tử thanh văn của Đức Phật chăng? Xá Lợi Phất nói, Đúng như vậy, tôi là đệ tử thanh văn của Đức Phật. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi nói, Thưa Đại Đức Xá Lợi Phất, có phải Đại Đức dứt phiền não mà được tâm vô lậu giải thoát chăng? Xá lợi Phất nói, tôi được tâm vô lậu giải thoát. Bồ Tát Văn Thù cho lợi nói, thưa Đại Đức Xá lợi Phất, Đại Đức dùng những tâm nào để được giải thoát? Là tâm quá khứ, tâm vị lai hay tâm hiện tại? Thưa Đại Đức, tâm quá khứ đã diệt, tâm vị lai chưa đến, tâm hiện tại chẳng an trụ. Đại Đức dùng tâm nào để được giải thoát? Xá lợi Phất nói, thưa Bồ Tát Văn Thù cho lợi, chẳng phải tâm quá khứ được giải thoát, chẳng phải tâm vị lai, tâm hiện tại được giải thoát. Bồ Tát Văn Thù sơ lợi nói, Thưa Đại Đức, sao lại nói tâm được giải thoát? Xá Lợi Phất nói, Thưa Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi, ở nơi thế đế mà nói là tâm được giải thoát, trong đại nhất nghĩa đều không có tâm trói buộc tâm giải thoát. Văn Thù Sẽ Lợi nói, Thưa Đại Đức Xá Lợi Phất, có phải Đại Đức muốn khiến thể tánh thấp giới có thế đế về đại nhất nghĩa đế chăng? Xá Lợi Phất nói, Thưa Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi, thể tánh pháp giới không có thế đế về đại nhất nghĩa đế. Bồ Tát Văn Thù trả lợi nói, Thưa Đại Đức, sao Đại Đức nói ở nơi thế đế tâm được giải thoát? Xá Lợi Phất nói, thưa Bồ Tát Văn Thù xá Lợi, phải chăng không có tâm được giải thoát? Văn Thù xá Lợi nói, thưa Đại Đức Xá Lợi Phất, nếu tâm có trong ngoài và giữa thì có được giải thoát, nhưng tâm không có trong ngoài và giữa nên không có rách trói buộc và giải thoát. Lúc đó trong đại chúng có hai trăm tỳ kheo, nghe lời của Bồ Tát Văn Thù xá Lợi nói, liền rời chỗ ngồi nói, nếu không có giải thoát, không có tâm giải thoát, sao chúng tôi lại xuất gia tu hành? Nếu không có xuất thế, sao lại phải tu hành? Nói thô ngữ ấy xong, hai trăm tỳ kheo bỏ chúng mà đi. Muốn điều phục nhóm tỳ kheo ấy, Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi hóa ra một tỳ kheo đón trước đường. Nhóm tỳ kheo ấy đến chỗ hóa tỳ kheo hỏi, Đại Đức từ đâu đến đây? Hóa tỳ kheo nói, Thưa Đại Đức, tôi ở chỗ, tôi ở nơi chỗ nói của Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi không hiểu, không biết, chẳng tin, chẳng hướng. Vì thế nên tôi bỏ chúng mà đi đến đây. Nhóm tỳ kheo ấy nói, chúng tôi cũng vậy, vì chẳng hiểu, chẳng biết, chẳng tin, chẳng hướng nên chúng tôi bỏ chúng mà đi đến đây. Hóa tỳ kheo hỏi, chư đại đức ở trong chỗ nói của Bồ Tát Phân Tụ Sư Lợi có chỗ nào không thích hợp, trái nghịch ý các vị mà các vị bỏ đi. Nhóm tỳ kheo ấy nói, thưa đại đức, vì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói không có hướng quả, không có chứng quả, lại không có giải thoát, Chúng tôi tự nghĩ nếu không có hướng quả, không có chứng quả, không có giải thoát, thì có nghĩa gì để chúng tôi tu hành phạm hạnh, nếu không có sức thế cớ chi lại tu hành. Vì nghĩ như vậy mà chúng tôi bỏ đi. Hóa thì kheo hỏi, có phải vì không hiểu, vì phỉ bán, vì mắng nhiếc mà chư đại đức bỏ đi chăng? Nhóm thì kheo ấy nói, thưa đại đức, chúng tôi không có phỉ bán mắng nhiếc, chỉ vì chẳng thấy giải thoát mà chúng tôi bỏ đi. Hóa thì kheo liền khen ngợi, lành thay, lành thay, thưa đại đức là chúng ta nên cùng nhau suy luận. Nếu chẳng phải mắng nhiếc thì chẳng phải tranh tụng, chẳng phải tranh tụng là pháp đệ nhất nghĩa sa môn. Tâm của chư đại đức là tướng dạng gì? Là màu xanh, vàng, đỏ, trắng hay màu tím, màu pha lê? Là thật, là chẳng thật, là thường, là vô thường, là sắc, là phi sắc. Nhóm tỳ kheo ấy nói, <clears throat> Thưa Đại Đức, tâm chẳng phải sắc, chẳng thấy được, không có hình bóng, cũng không có xúc đối, không nơi chỗ, không chỉ bày, Hóa Tỳ Kheo nói, Thưa chư Đại Đức, tâm đã chẳng phải sắc, không thấy được, không có hình bóng, cũng không xúc đối, không nơi chỗ, không chỉ bày. nhân tâm ấy ở trong, ở ngoài hay ở chính giữa của trong ngoài ư? Nhóm Tỳ Kheo ấy nói, không phải vậy. Hóa Tỳ Kheo nói, Thưa chư Đại Đức, tâm các vị đã không hình sắc, không có xúc đối, không nơi chỗ, không chỉ bày, chẳng phải ở trong, ngoài và chính giữa, mà nó có chánh thành tựu không? Nhóm tỳ kheo ấy nói, không phải vậy. Hóa tỳ kheo nói, Thưa chư đại đức, nếu tâm chẳng thật không thành tựu thì thế nào giải thoát? Nhóm tỳ kheo ấy nói, chẳng phải vậy. Hóa tỳ kheo nói, Thưa chư đại đức, vì nghĩa ấy nên Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói theo tánh pháp giới không có nhiễm tịnh. Thưa chư đại đức, vì các vị là phàm phu điên đảo chấp ngã và ngã sở mà phát khởi tâm, đi trong các cảnh giới mà sinh khởi tâm phan duyên, đây là tất cả những pháp phan duyên sinh diệt, chẳng trụ pháp biến đổi. Nếu tâm chia nơi xuất gia thọ giới cổ túc, tu đạo đắc quả, thì tự tánh của tâm ấy rỗng không, chẳng có thật, chỉ từ vọng tưởng phát khởi. Nếu là vọng tưởng chẳng thật, thì là chẳng sinh, chẳng trụ, chẳng diệt. Nếu đã là chẳng phải sinh trụ diệt, thì không có trói buộc, cũng không có giải thoát, không hướng, không được quả. Vì nghĩa ấy nên Bồ Tát Văn Thù sư lợi nói thể tánh Pháp giới không nhiễm, không tịnh, cũng không hướng, không chứng, không có giải thoát, Nghe hóa tỳ kheo giải bày, nhóm tỳ kheo ấy được vô lậu giải thoát, được giải thoát rồi. Nhóm tỳ kheo ấy liền trở về chỗ Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi. Đều tự cõi y Uất Đa La Tăng dân cúng cho Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi mà thưa. Thưa tôn giả Văn Thù Sơ Lợi, tôn giả khéo thủ hộ chúng tôi, chúng tôi vì chẳng tin hướng Pháp điều phục thầm tâm ấy mà rời lìa bỏ đi. Tu Bồ Đề hỏi, Chư Đại Đức, các vị được những gì, giác ngộ những gì, mà đều tự Tự cởi y Uất Đa La Tăng đã cúng dường Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi. Nhóm tỳ kheo ấy nói, Thưa Đại Đức Tu Bồ Đề, là chúng tôi không được, không giác, nên chúng tôi cúng dường Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi. Thưa Đại Đức Tu Bồ Đề, trước đây vì có ý tưởng, có chỗ đắc nên chúng tôi bỏ chúng mà đi, là chúng tôi đã bỏ được ý tưởng có chỗ đắc nên chúng tôi trở lại. Tu Bồ Đề hỏi, có sao các vị nói như vậy? Nhóm tỳ kheo ấy nói, thưa Đại Đức Tu Bồ Đề, Chấp trước nơi danh là lay động ái trước. Nếu người có lay động, có ái trước thì không hướng, không đắc. Thưa Đại Đức Tu Bồ Đề, nếu không hướng đắc thì ở chỗ ấy có thể dứt được tất cả lay động ái trước. Tu Bồ Đề nói, ai điều phục các vị? Nhóm tỳ kheo ấy nói, thưa Đại Đức Tu Bồ Đề, người không có sợ đắc, không có sợ giác là người điều phục chúng tôi, người ấy chẳng sinh cũng chẳng diệt độ, chẳng phải thiền định cũng chẳng loạn tâm. Tu Bồ Đề nói, Ai điều phục các vị? Nhóm tỳ kheo ấy nói, trưởng lão nên hỏi Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi. Bây giờ tôn giả A Nan hỏi Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi. Các vị tỳ kheo ấy được ai điều phục? Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi nói, Thưa Đại Đức A Nan, người không có các ấm giới nhập cũng chẳng phải phàm phu, chẳng phải thanh văn, chẳng phải chuyên giác, chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải Như Lai, chẳng phải tương ưng với thân, chẳng phải tương ưng với ngữ, chẳng phải tương ưng với ý. A Nan nói, Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, nói ai vậy? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, Thưa Đại Đức A Nan, nếu Đức Như Lai biến hóa ra hóa nhân, thì hóa nhân ấy có tương ưng chăng? A Nan nói, Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, hóa nhân không có pháp gì, để có thể cùng tương ưng hay chẳng tương ưng. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, Thưa Đại Đức A Nan, Thể tánh tất cả pháp là hóa. A Nan nói, theo chỗ Bồ Tát nói, thể tánh tất cả các pháp là hóa. Văn Thù Sư Lợi nói, Thưa Đại Đức A Nan, hóa nhân ấy đã điều phục các tỳ kheo ấy. Nhờ hóa nhân điều phục, tất cả thanh văn cũng như vậy. Điều phục như vậy chính là điều phục. Nếu người chẳng hiểu điều phục như vậy, nên biết đó là người tăng thượng mạng. A Nan nói, Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, tỳ kheo tăng thượng mạng ấy có thể biết được chăng? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, Thưa Đại Đức A Nan, giới tụ thanh tịnh tức là lay động, nên biết đó là tăng thượng mạng. Định tụ, tệ tụ, giải thoát tụ và giải thoát tri kiến tụ thanh tịnh tức là lay động, nên biết đó là tăng thượng mạng. Nếu suy nghĩ tôi được tôi chứng và lay động, là lay động vọng tưởng, nên biết đó là tăng thượng mạng. Kinh sợ thân kiến cũng không như hư không, nhập nhất đạo cũng không. Lời nói trên đây là chánh thuyết, nên biết đó là tăng thượng mạng. Nếu tỳ kheo nói thân kiến là không cho đến nhập nhất đạo không, không như vậy là bình đẳng không, nên biết đó là tăng thượng mạng. Vì sao? Thưa Đại Đức A Nan, thân kiến khác với không. Vì khác nên thân kiến tức là không, nói không cùng với khác, chẳng nói khác tức là không. Lại nữa, thưa Đại Đức A Nan, nếu có kinh sợ vô minh, có ái hỷ, minh giải thoát nên biết đó là tăng thượng mạng. Vì sao? Vì nếu có hai tướng thì chẳng phải giải thoát. Thưa Đại Đức A Nan, đã có thì kheo, kinh sợ, tham sân si, mà mừng ba giải thoát, sợ bốn điên đảo mà mừng bốn tướng, sợ năm truyền cái mà mừng năm căn, sợ sáu nhập mà mừng sáu phép thần thông, sợ bảy thất trụ mà mừng bảy pháp trợ đạo, sợ tám tà mà mừng tám thánh đạo, sợ chính chỗ ở của chúng sinh mà mừng chính thứ đệ định, sợ mười bất thiện mà mừng mười vô lậu thiện, sợ hữu vi giới mà mừng pháp vô vi, nên biết đó là kẻ tăng thượng mạng, vì sao? Vì tất cả thứ ấy đều là lay động, đều là hí luận. Thưa Đại Đức A Nan, nếu có lay động, nếu có hí luận thì tâm liền tự cao, tự tại nhiếp lấy, dựa theo vọng tưởng, bằng lòng với chỗ thành tựu. Những thứ như vậy gọi là tự tại. Vì tự tại nên sinh ra kiêu mạng. Tỳ kheo như vậy thì gọi là có tăng thường mạng. Vì sao? Thưa Đại Đức A Nan, sao gọi là hữu vi giới không? Đó là đem không vào không, nên biết tỳ kheo ấy có tăng thượng mạng. A Nan hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thế nào là tỳ kheo không tăng thượng mạng? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, thưa Đại Đức A Nan, nếu có tỳ kheo bên trong tịch tỉnh thì bên ngoài cũng tịch tỉnh, tất cả cảnh giới bình đẳng hay chẳng bình đẳng, có hay không, hữu vi hay vô vi, đều không có lay động, cũng không có vọng tưởng, không chẳng vọng tưởng, không hai, không một, không trang nghiêm, không chẳng trang nghiêm, chẳng có hí luận, chẳng chấp trước chỗ thấy biết ban đầu. Đối với tất cả Pháp đều bình đẳng, cũng không có bình đẳng, không chẳng bình đẳng, không có một Pháp có thể làm được bình đẳng. Chẳng bình đẳng, chẳng động, chẳng lây như vậy đều không có vọng tưởng, không chẳng vọng tưởng, là chẳng chấp trước, cũng chẳng thấy vọng tưởng. Hướng là hướng đến giải thoát được quả trí chấn, không bao giờ có lay động. Thưa Đại Đức A Nan Tỳ kheo như vậy không có tăng thượng mạng, cũng không hí luận, xa tướng tự tha, bỏ những ái trước vì tất cả ái trước chẳng phải ái trước, rời lìa những phan duyên giác quán tư duy, tư duy giải thoát, giải thoát hướng, không có người nhận lấy, thấy đều là nhân tịch tỉnh, duyên tịch tỉnh, ngã thân và ngã sở thân ấy qua đến bờ kia, chẳng thấy có pháp gì là giải hướng đoạn và chứng nếu có thì kheo tu hành như vậy thì không tăng thượng mạng, vì bình đẳng rỗng không, biết rõ tất cả các pháp bình đẳng không có thượng hạ, hoặc thiện bất thiện, nên làm, chẳng nên làm, hữu lậu, vô lậu, thế gian, xuất thế gian, hữu vi, vô vi, những pháp thượng hạ động lai như vậy, không gì chẳng phải là vọng tưởng, cũng chẳng thấy biết. Các pháp như vậy đều thấy bình đẳng, dụ như hư không. Thưa Đại Đức A Nan, nếu có thì kheo hiểu rõ như vậy thì gọi là thiện giải thoát, tỳ kheo ấy không tăng thượng mạng. Vì nghĩa ấy nên Đức Như Lai nói, nếu có tỳ kheo hiểu rõ các pháp bình đẳng, dụ như hư không, nếu động chạm hư không thì không bị chấp trước nơi xúc. Các pháp của Sa môn cũng như vậy. Lúc Bồ Tát Văn Thù sẽ lời nói lời trên đây, trong đại chúng có 200 tỳ kheo được dứt hết phiền não, được pháp vô lậu giải thoát. Bây giờ thiên tử thượng bảo thượng hỏi Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi. Thế nào là Bồ Tát không tăng thượng mạng? Xin Bồ Tát cứ như vậy như thật mà nói cho. Bồ Tát Văn Thù sẽ lời nói, Này thiên tử, nếu có Bồ Tát nhất thiết trí tâm, vô đẳng đẳng tâm, tam giới tối thắng tâm, vượt qua các hàng thanh văn và kiến giác, dùng các cảnh giới ngoài để ăn trụ tâm, nhưng cũng tu hành tất cả căn lành, vì tăng thượng, vì giáo hóa chúng sinh, vì nhiếp lấy chánh pháp để nói cho chúng sinh khác và người khác về nhất thiết trí tâm. Tâm ấy như thật hiểu bản thể bình đẳng, theo đúng như chỗ nghe thể tánh của tâm mình, phải hiểu biết thể tánh của tất cả chúng sinh. Vì hiểu biết thể tánh của tất cả các pháp, nên hiểu biết thể tánh của tất cả căn lành. Vì hiểu biết thể tánh của tất cả thiện căn, nên hiểu biết và diễn thuyết thể tánh của Bồ Tát. Đó là Bồ Tát như thật nói, thọ ký. Lại nữa này thiên tử, nếu Bồ Tát bố thí, thì tùy chỗ thí cho, tùy chỗ nguyện thí và những bố thí khác, tất cả đều vô ngại. Bố thí không chỗ y cứ, chẳng chấp trước, chẳng quan niệm, chẳng hay biết. Vì chẳng hay biết, nên tức là không. Nếu có thể được như vậy thì hiểu biết tự tánh bố, bố thí. Vì hiểu biết tự tánh bố thí, nên hiểu biết tự tánh như thật. Vì hiểu biết tự tánh như thật nên hiểu biết tự tánh các pháp. Vì hiểu biết tự tánh các pháp nên hiểu biết tự tánh tất cả các chúng sinh. Vì hiểu biết tự tánh tất cả chúng sinh nên nói tự tánh Bồ Tát. Này Thiên Tự Bảo Thượng, đây gọi là vị Bồ Tát. Bố thấy thanh tịnh nên nói thọ ký. Lại nữa này thiên tử, nếu có Bồ Tát hiểu biết thân thì hiểu biết giới, hiểu biết khẩu thì hiểu biết giới, hiểu biết ý thì hiểu biết giới, hiểu biết thân và khẩu thì hiểu biết quan niệm tịch tỉnh. Vì hiểu biết quan niệm tịch tỉnh nên hiểu biết chúng sinh tịch tỉnh. Vì hiểu biết chúng sinh tịch tỉnh nên hiểu biết tất cả pháp tịch tỉnh. Vì hiểu biết tất cả pháp tịch tỉnh nên hiểu biết như thật tế tịch tỉnh. Vì hiểu biết như thật tế tịch tỉnh nên được pháp tịch tỉnh, nhân tịch tỉnh, duyên tịch tỉnh, tùy theo chỗ được nghe tất cả các pháp mà có thể tuyên thuyết tịch tỉnh. <clears throat> Này thiên tử đây gọi là vì Bồ Tát giới thanh tịnh nên như thật nói tọa ký vậy. là nữa này thiên tử, nếu có Bồ Tát biết pháp tánh rốt ráo là không, biết pháp tánh rốt ráo tự tại đối với các chúng sinh, có thể nhẫn nhịn những sự ác độc mà tâm chẳng sinh khởi quan niệm, nhẫn nhịn, chẳng nghĩ sự ngoài, chẳng tra chúng sinh, hay diệt tất cả điều ác, như tánh của các chúng sinh, theo tánh của nhẫn cũng vậy, như theo tánh của nhẫn, tánh Bồ Đề cũng vậy, như tánh Bồ Đề, theo tánh tất cả Pháp cũng vậy, như biết theo tánh tất cả Pháp như thật, Pháp chân như cũng vậy, như chỗ nghe, đồng tận Pháp tánh, Pháp tánh giới, đốt ráo không, Pháp tánh đốt ráo không, nói đó là hành thuận nhẫn. Đây gọi là Bồ Tát chân thật tịnh nhẫn nói thọ ký. Lời nữa này thiên tử, Bồ Tát biết thận trọng tất cả pháp hành, rời lìa những tư duy không có những trang nghiêm, mà thành tựu hạnh xả tiếng. Như có chỗ làm, cũng không chỗ làm, chỗ biết vẫn chắc có thể rời lìa tất cả, trong thì tánh tịch tỉnh, ngoài thì hóa độ chúng sinh. Vì biết tinh tấn tịch tỉnh, nên Bồ Đề tịch tỉnh. Vì biết Bồ Đề tịch tỉnh, nên biết tất cả các pháp tịch tỉnh. Vì biết các pháp tịch tỉnh, nên biết như thực tế tịch tỉnh như Pháp đã được nghe, vì tánh tinh tấn tịch tỉnh, nên tất cả đều có thể tuyên thuyết. Đây gọi là Bồ Tát thanh tịnh tinh tấn như thật nói thọ ký. Lại nữa này thiên tử, nếu Bồ Tát nhập thiền, chư Pháp bình đẳng không tăng giảm, thì do sức thiền mà tâm an trụ. Vì tâm an trụ nên thức không chỗ trụ, vì thức không chỗ trụ nên bãi giác tâm bình đẳng, vì bãi giác tâm bình đẳng nên được thiền định bình đẳng, vì được thiền định bình đẳng, nên biết Bồ Đề bình đẳng. Vì biết Bồ Đề bình đẳng, nên biết tất cả chúng sinh bình đẳng. Vì biết tất cả chúng sinh bình đẳng, nên biết các pháp bình đẳng. Vì biết các pháp bình đẳng như vậy, thì tùy chỗ pháp được nghe có thể tuyên thuyết các pháp thể tánh bình đẳng. Đây gọi là Bồ Tát thanh tịnh thiền định như thật nói thật ký. Lại nói này, thiên tử, nếu có Bồ Tát tuệ nhãn thanh tịnh thì thấy biết như thật với tất cả pháp, tùy thấy pháp nào, đều không chỗ thấy, không có động lay, trí được trí không động, không hành, không dân, không duyên. Hành cũng chẳng hành các pháp oai nghi, cũng chẳng phải chẳng hành, chẳng hành nhân duyên, biết các pháp bình đẳng, chẳng cứu, chẳng hành. Vì sao? Nếu chẳng hành là không phân biệt, dứt diệt các vọng tưởng, hy vọng tham trước, đó là Bồ Tát lời rời lìa các sở hữu. Bồ Tát cũng hành tất cả chỗ hành của chúng sinh, vì muốn giáo hóa họ, vì muốn chứa hợp tất cả pháp trợ Bồ Đề, cái nhiếp thủ chánh pháp, vì chẳng dứt giống, mất giống tam bảo, chỗ sở hành của Như Lai, nơi thể tánh thanh tịnh của tất cả pháp không có phân biệt. Vì dùng thể tánh thanh tịnh bát nhã ấy nên biết Bồ đề thể tánh thanh tịnh, vì biết Bồ đề thể tánh thanh tịnh nên biết chúng sinh thể tánh thanh tịnh. Vì biết chúng sinh thể tánh thanh tịnh nên biết thể tánh thanh tịnh của tất cả pháp. Vì biết thể tánh thanh tịnh của tất cả pháp nên ở nơi thể tánh của các pháp được được như thật trí vì được như thật trí nên tùy sự được nghe, là pháp giới, tánh, tia nói, vô phân biệt. Đây gọi là Bồ Tát tuệ nhãn thanh tịnh như thật nói thọ ký. <coughs> Lại nữa này, thiên tử bảo thượng, Bồ Tát quán thân, hành thân niệm xứ, biết quá khứ, thân không có biên tế, biết vị lai, thân không có hướng đến, biết thân hiện tại như cỏ cây, ngói đá, tường vách. Nếu có thể quán thân, thân hành như vậy, thì thể tánh si hành của thân tịch tỉnh, Tư duy đồng hành cũng không phát khởi, chẳng tư duy, chẳng khởi tự tại, đây gọi là, gọi là rời liền ngã, tức không chỗ trụ. Tu thân điểm xứ hành cũng không có pháp tu hành được, cũng chẳng phải chẳng tu hành. Biết tất cả pháp không có thể tánh, chẳng phải chẳng có tánh, quán thân như vậy mà tu thân hành. Quán tâm như huyển hóa, biết tâm như tiếng vang, biết tâm như thật, thọ vui chẳng luyến, thọ khổ chẳng khổ, thọ chẳng vui khổ, chẳng mất chánh niệm, chẳng chấp vô minh, rồi lìa thọ, chẳng bị thọ kéo dắt. Đây gọi là như thật thấy biết thọ niệm xứ. Nếu có thể quán thọ như vậy, hành giả ở nơi thọ, tâm không sở hành, tâm chẳng ăn trụ, tất cả tâm ấy cũng chẳng buông bỏ, tâm bồ đề cũng chẳng quên mất, cũng chẳng xa rời. Đây gọi là quán tâm, thực hành tâm niệm xứ. Khéo biết nơi Pháp, thấy Pháp hành Pháp, không niệm, không tư duy, nhập vào pháp tánh không có thân, thọ và tâm chẳng phải quán pháp tướng phát khởi tiến hành, nhập vào pháp tánh. Đây gọi là quán pháp, thực hành pháp niệm xứ, thực tánh của tất cả pháp hòa hợp, tụ hợp, không có vật như hư không, nhờ sự được nghe, không tưởng niệm, không tư duy, tự nhiên thuyết pháp niệm xứ, đây gọi là biết rõ, tịnh pháp niệm xứ, nói thọ ký. Lại nữa này, thiên tử bảo thượng, Bồ Tát ấy tâm nhất thiết trí được tự tại với trợ giáo, hối, tránh, an trụ, chẳng bố thí, chẳng loạn động, chẳng thất niệm. Nơi tất cả căn lành ban đầu phát khởi, tâm vô cấu hiện hành, tuy chỗ sở hành đều sẽ được tất cả. Quả tâm phạm giới, chẳng đương tựa nơi giới, nhẫn không tranh cãi, thân, khẩu, ý đối với chúng sinh, chẳng có tâm sân hận, chẳng phát khởi tinh tấn theo thanh văn và duyên giác thừa, chẳng tưởng niệm tư duy tất cả pháp lành, chẳng đương vào các thiền định thứ đệ, Tâm không sở hành, chẳng thấy hình các kiến chấp, chẳng hình các pháp nhập vào tất cả pháp như chân, như chư thánh, nơi các cảnh giới đều không sở hành. Dù gần chẳng phải thánh mà thân khẩu ý, nghiệp chưa bao giờ bị quả trách, chẳng vì tin mà cầu pháp lành, độc hành không có hẹn. đọc, đọc lại, độc hành không có bạn. Muốn tự mình vượt qua thế gian, hành hạnh tinh tấn, dứt hẳn tâm dục, sân hận ngu si, tâm không phiền não. Vì chẳng phá giới nên cũng chẳng thân cận kẻ hành ác hạnh, không có vua vậy vì nội hành thanh tịnh, không nói lời tán loạn, vì khẩu nghiệp thanh tịnh, không mong cầu, vì biết đủ nơi của đã có, chẳng phải là kẻ sai khiến, vì chẳng phải sống tà mạng, là người không chúa nhóm, vì tùy chỗ có được đều tự biết tạ, tự biết đủ, là người không hy vọng, vì rời lìa ham muốn ba cõi, là người tri túc, vì rời lìa sự tìm cầu xá quấy, là người tịch tỉnh vì hiểu tất cả Pháp đều tịch tỉnh, là người hiện sân si vì bỏ hành thế gian, là người không hí luận vì dứt các hí luận, là người chẳng sinh trở lại vì dứt ái dục sân và si, là người tham tìm hiểu chánh Pháp vì điều phục kia mạng, là người biết hiểu biết dễ vì khéo điều tâm, là người khéo thủ hộ vì thủ hộ giới tụ, là người khéo giải thoát vì tuệ tụ thanh tịnh, là người chẳng sợ bỏ vì hành thánh chủng, là người không thoái chuyển vì phát tâm Bồ Đề trọn vẹn rốt ráo, là người không có sở dụng vì tất cả thế hạnh, là người không tránh tụng vì bình đẳng tất cả chúng sinh, là người khéo tự thủ hộ vì thủ hộ kẻ khác, là người điều phục tự tâm vì chẳng tìm lỗi người khác, là người lìa các hy vọng vì hộ giới thanh tịnh, là người tiết pháp rộng vì không lẫn tiếc, là người ưa thủ hộ, vì thủ hộ tâm tất cả chúng sinh, là người nợ mới phát tâm, vì học tất cả thiện pháp, là người không có dị hạnh, vì được một vị đối với tất cả pháp, là người chẳng lay động, bị dứt các lay động, là người chẳng xem dòng họ, vì giáo hóa chúng sinh, là người bình đẳng chúng sinh, vì nhiếp thủ tất cả chúng sinh, là người ban đầu quán không vì tất cả pháp, là người điều phục các kiến chấp vì khéo giáo hóa, là người không có tưởng và hành, vì đều phục các chúng sinh tưởng và hành, là người biết vô nguyện vì xã nguyện đầy đủ khéo điều phục, là người biết tất cả vì quán vô tác, là người hành thiện vì chẳng biết đủ, là người không có vật mà quán vật, vì thể hiện chẳng phải vật mà là vật, là người chẳng tư duy quan sát, vì ngã tịch tỉnh, là người không tự ngã vì quán hóa chúng sinh, để được vô ngã là người không gì chẳng phải là đạo hạnh, vì hóa độ các chúng sinh, rồi lìa kết sở là người tâm phương tiện được rốt ráo vì tu hành bát nhã, là người định tánh không dời, vì trọn chẳng dứt tất cả thanh văn thừa và duyên giác thừa, là người rời lìa đạo và phi đạo, vì đệ nhất nghĩa là người rời lìa hạnh và phi hạnh, vì tất cả phàm phu chấn chánh hạnh, là người không trang nghiêm, không chẳng trang nghiêm, vì không chẳng hy vọng các pháp, là người chẳng tự khen, vì chẳng hí luận kẻ khác, là người có trí, không gì sánh bằng, vì đủ Phật Pháp là người vô sinh pháp nhẫn, vì tất cả pháp nhẫn không sinh, không diệt, đây gọi là Bồ Tát được tự tại. Này Thiên tử Bảo Thượng, Bậc Bồ Tát tùy sinh ở chỗ nào chẳng phải là chẳng biết mà sinh, mà do nơi biết để sinh, và do Bồ Tát ấy nhiếp thủ sinh tự tự tại nên cũng được thành tựu đầy đủ Phật Pháp. Bồ Tát ấy chẳng phải lưu chuyển sinh tử, do sức bản nguyện sinh ở chỗ nào để được trí tự tại, đây gọi là Bồ Tát được trí tự tại. Bồ Tát chẳng phải do được ngàn mé mà gọi là trí tự tại. Nếu chẳng dứt nguyện, dứt tuyệt tất cả căn lành, đây gọi là Bồ Tát được trí tự tại. Bồ Tát chẳng phải vì được các căn lành mà gọi là trí tự tại, không nhèm, đủ. Đối với các căn lành, đây gọi là trí tự tại. Bồ Tát chẳng phải vì chẳng sinh trong ba cõi mà được gọi là tự tại. Và giáo hóa chúng sinh nên sinh trong ba cõi, đây gọi là tự tại. Bồ Tát Bồ Tát chẳng phải vì rời lìa kết sở tự thân mà được gọi là tự tại. Vì các chúng sinh dứt kết sở nên siêng tu tinh tấn, đây gọi là Bồ Tát được trí tự tại. Bồ Tát chẳng vì thân mình mà được gọi là tự tại, vì tịch tỉnh các khổ não của tất cả chúng sinh mà gọi là tự tại. Bồ Tát chẳng vì chẳng phải vì xả bỏ mà tự tại, vì nhất thủ giáo hóa chúng sinh mà gọi là tự tại. Bồ Tát chẳng phải tự nhất tham sân si mà được gọi là tự tại, vì dứt tham sân si các kết sở của tất cả chúng sinh mà được gọi là tự tại. Bồ Tát chẳng phải tự chứng diệt đế mà được gọi là tự tại, vì các chúng sinh mà chứng diệt đế nên được gọi là tự tại. Bồ Tát chẳng phải tự giết phiền não mà được gọi là tự tại. Bồ Tát vì tăng trưởng các căn lành nên chẳng dứt phiền não mà được gọi là tự tại. Bồ Tát chẳng vì, chẳng phải vì chứng ba pháp môn giải thoát nên gọi là được tự tại. Vì Bồ Tát hiểu rõ ba pháp môn giải thoát nên gọi là tự tại. Bồ Tát chẳng phải tự tại tịch diệt nằm ấm mà gọi là được tự tại, vì xả bỏ gánh nặng cho tất cả chúng sinh nên gọi là tự tại. Bồ Tát chẳng phải do diệt sáu căn mà gọi là được tự tại, vì biết căn tánh thượng hạ của các chúng sinh nên gọi là tự tại. <coughs> Bồ Tát chẳng phải do sinh phần tận diệt nên được gọi là được tự tại, Bồ Tát vì do chẳng đoạn tuyệt sinh phần nên gọi là tự tại. Bồ Tát chẳng phải được quả thanh văn duyên giác giải thoát mà gọi là được tự tại. Bồ Tát đạo tràng được quả giải thoát, thọ dụng tất cả chúng sinh nên gọi là tự tại. Lúc Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi diễn thuyết phẩm tự tại như vậy, trong đại chúng ấy có ba vạn hai ngàn tiên tử đều phát đạo tâm chánh chân vô thượng. Đức Thế Tôn khen ngợi, lành thay, lành thay, khéo nói tất cả Bồ Tát thọ ký, này văn thù sư lợi, nếu có Bồ Tát nghe nói Bồ Tát tọa ký như vậy, nhất hướng tôn hiểu, chẳng kinh sợ thì cho Phật Như Lai vì họ mà tọa ký đạo chân thật vô thượng. Thiên tử bảo thượng nói với Bồ Tát văn thù sư lợi. Nay Bồ Tát diễn thuyết về tọa ký. Bồ Tát văn thù sư lợi nói, Này thiên tử, tôi nói tọa ký, tôi có pháp ấy, có người nào hiểu rõ thì tôi nói tọa ký. Này thiên tử, Nơi tôi chẳng được cho đến một pháp, cũng không hiểu rõ vì thì làm sao nói tọa ký. Thiên tử Bảo Thượng nói, thưa Bồ Tát, văn thù sẽ lợi, hàng xa chư Phật Thế Tôn, lẽ nào không giải hướng mà đắc quả ư? Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi nói, này thiên tử, chư Phật Thế Tôn chẳng vì giải hướng đắc quả mà thuyết pháp. Thiên tử nói, thưa Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, chư Phật Thế Tôn thuyết pháp thế nào? Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi nói, này thiên tử, Chư Phật Thế Tôn cũng chẳng phân biệt thể tánh mà thuyết pháp, không sinh, không diệt, không nhân, không duyên, không đến, không đi, không có chúng sinh, chẳng phải không chúng sinh, không ô nhiễm, không bạch tịnh, không sinh tử, không niết bàn. Chư Phật Thế Tôn thuyết pháp như vậy. Thiên tử hỏi, Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, Chư Phật Thế Tôn chẳng vì niết bàn mà thuyết pháp, có sao gọi là Phật xuất thế? <coughs> Kinh Đại Bảo Tích quyển 27, Hán dịch đời lương, Tam Tạng Pháp Sư, Mạng Đà La Pháp hội 8 Pháp giới theo tánh phân vô phân biệt phần 2 hết. Bồ Tát Văn Thù sẽ lời nói, Này thiên tử, vì hiểu rõ theo tánh của thân kiến nên gọi là Phật xuất thế. Này thiên tử, vì thể hiện theo tánh của vô minh, hữu và ái nên gọi là Phật xuất thế. Vì hiểu rõ theo tánh của tham sân si nên gọi là Phật xuất thế. Này thiên tử, thể hiện theo tánh bình đẳng của đấng điên đảo gọi là Phật xuất thế. Này thiên tử, hiểu rõ thể tánh của các kiến chấp gọi là Phật xuất thế. Này thiên tử, hiển bày thể tánh pháp giới của ấm giới và nhập gọi là Phật xuất thế. Này thiên tử, Phật xuất thế là các pháp không sinh, đây gọi là diện thuyết pháp không sinh, pháp không sinh ấy đều không có sinh, tử cũng không có niết bàn. Thiên tử nói, thưa Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, nên vì chúng sinh mà nói đạo pháp trang nghiêm chánh chân vô thượng. Vì sao? Thưa Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi chư Phật xuất thế không có chỗ tăng trưởng. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, này thiên tử, biết báo ân, biết ân báo ân. Thiên tử nói, người có sự tạo tác nên biết báo ân. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, này thiên tử, thiên tử muốn cho Đức Như Lai có sự tạo tác ư. Thiên tử nói, thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Đức Như Lai không có sự tạo tác, chư Phật Như Lai đến nơi vô vi, là vô vi không có tạo tác. Bồ Tát Văn Tù sửa lời nói, Này thiên tử, ông nói vô vi đó là không có báo ân, hay là chẳng phải báo chẳng phải chẳng báo ân. Thiên tử nói, thưa Bồ Tát Văn Thù sửa lợi, Pháp như vậy chẳng nên nói với hàng mới phát tâm. Vì sao? Vì nếu nghe Pháp ấy mà sinh lòng, kinh sợ thì sẽ thoái chuyển. Bồ Tát Văn Thù sửa lợi nói, Này thiên tử, nếu có Bồ Tát mới phát tâm vô thượng Bồ Đề mà kinh sợ thoái chuyển, thì người ấy ở nơi hạng thoái chuyển. Thiên tử nói, Thưa Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, có sao Bồ Tát nói lời ấy? Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi nói, Này thiên tử, nếu có Bồ Tát mới phát đào tâm mạc kinh sợ bậc thanh văn duyên giác thì thoái chuyển. Nếu lẫn tiết phá giới, sân hận, dạ đại tán loạn và ngu si thì an trụ bậc bất thoái. Thiên tử nói, Thưa Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, thế nào mà an trụ? Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi nói, này thiên tử, nếu có Bồ Tát mới phát đạo tâm, an trụ trong pháp giới bình đẳng, thì gọi là khéo an trụ. Bồ Tát mới phát tâm ấy gọi là an trụ. Thiên tử nói, thưa Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, đến mức nào gọi là Bồ Tát mới phát tâm? Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi nói, Này thiên tử, nếu có Bồ Tát mới phát tâm, tu hành không, vô tướng và vô tác, hiểu biết tất cả Pháp không sinh, không diệt thì gọi là Bồ Tát mới phát tâm. Thiên tử nói, tôi Bồ Tát văn thù sẽ lợi thế nào và là Cửu hành Bồ Tát văn thù sẽ lợi nói, này thiên tử, tất cả phàm phu gọi là cửu hành, vì họ ở trong sinh tử chẳng biết sự khởi thể. Thiên tử lại nói, Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là Bồ Tát Cửu Hành? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, Này thiên tử, nếu có Bồ Tát hành nơi ái nhiễm, vì để hóa độ các chúng sinh ái nhiễm, mà cũng chẳng cùng ở với ái nhiễm, thì gọi là Bồ Tát cửu hành. Bồ Tát hành nơi sân hận để hóa độ các chúng sinh sân hận mà chẳng cùng ở với sân hận. Cũng hành nơi ngu si để hóa độ các chúng sinh ngu si mà chẳng cùng ở với ngu si. cũng hành nơi đẳng phần để hóa độ các chúng sinh đẳng phần mà chẳng cùng ở với đẳng phần kết xử thì gọi là Bồ Tát cửu hành. Này thiên tử, nếu có Bồ Tát vì hóa độ chúng sinh mà quan sát tất cả tướng mà chẳng phân biệt pháp giới tự tướng, tuy gọi là Bồ Tát cửu hành, Thiên tự nói, Thưa Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, thế nào gọi là Bồ Tát không thoái chuyển? Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi nói, Này Thiên tử, nếu có Bồ Tát quan sát tất cả pháp không tai hoạn, không chẳng tai hoạn, quan sát pháp giới tự tánh không tai hoạn, không chẳng tai hoạn, thì gọi là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa này, Thiên tử, nếu có Bồ Tát cũng thoái cũng chẳng thoái thì gọi là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Vì sao? Vì thoái là thoái các điều thiện của dục giới. Lại nữa này, thiên tử, Bồ Tát vì chẳng biết, chẳng hiểu nên thoái. Vì biết và hiểu nên không có tranh tụng. Đây gọi là bất thoái. Vì sao? Hiểu tất cả tánh, pháp tánh. Vì tôi hiểu được tất cả pháp tánh nên chẳng còn thoái chuyển. Đây gọi là không thoái. Ở nơi Phật Pháp không nghi ngờ, chẳng tin theo lời người khác rời lìa phải và chẳng phải, tâm ban đầu thanh tịnh không có tật đố, cũng không động lay, trí tuệ chiếu sáng được tự tại với tất cả Pháp, hiểu rõ Phật Pháp, đây gọi là Bồ Tát không thoái chuyển. Thiên tử nói, Thưa văn thù sẽ lợi, thế nào gọi là Bồ Tát nhất sinh? Bồ Tát văn thù sẽ lợi nói, Này thiên tử, để Bồ Tát biết tất cả các sinh, cũng chẳng sinh, biết tất cả chúng sinh, sinh tử, ở trong các sinh khéo có thể thuyết pháp giáo hóa chúng sinh, chỗ sinh không nắm giữ, không chẳng nắm giữ, các sinh rời lìa sinh tử thủ, chẳng đến chẳng đi, chẳng trên chẳng dưới vì tất cả pháp đều bình đẳng, cũng biết nhân chuyên hòa hợp tăng trưởng tất cả chúng sinh, thân khẩu tâm ý đều bình đẳng, tất cả chúng sinh không có cảnh giới, an trụ cảnh giới chư Phật nhập vào pháp giới, vì pháp giới bình đẳng nên bình đẳng hiểu rõ tâm chúng sinh, khéo biết khéo hiểu biết phải thời đến ngồi đạo tràng. Đây gọi là nhất sân. Này thiên tử, đó gọi là Bồ Tát nhất sân. Thiên tử bảo thượng lại hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù số lỗi, thế nào gọi là Bồ Tát bất sinh, cũng được tự tại ở nơi tất cả? Bồ Tát Văn Thù số lỗi nói, này thiên tử, nếu có Bồ Tát biết các hành nghiệp, biết chẳng phải kiêu mạng, Bồ Tát ấy bất sinh cũng được tự tại ở tất cả. Lại nữa này thiên tử, Bồ Tát sẽ bỏ được tất cả rốt ráo chẳng thoái tâm Bồ Đề đã có, đây gọi là bất sinh. Nếu chẳng cùng ở với các tật đố cách xử, đây gọi là được tự tại ở tất cả. Nếu có Bồ Tát thành tựu đầy đủ oai nghi pháp tắc, các công đức giới, đây gọi là bất sinh, chẳng cùng ở với phạm giới, đây gọi là được tự tại ở tất cả. Nếu có Bồ Tát tâm chẳng trái bỏ tất cả chúng sinh, đây gọi là bất sinh, chẳng cùng ở với các sân hận cách xử, đây gọi là được tự tại ở tất cả. Nếu có Bồ Tát căn lành vững chắc, chẳng lấy động lay, đây gọi là chẳng sinh. Ở trong căn lành phát khởi ý siêng năng tinh tấn, dũng mãnh, đây gọi là được tự tại ở tất cả. Nếu có Bồ Tát nhập các thiền định và định thứ lớp, đây gọi là bất sinh. Chẳng đam mê thiền lạc, đây gọi là được tự tại ở tất cả. Nếu có Bồ Tát siêng tinh tấn, cầu học trí tuệ, bát nhã, không nhèm đây gọi là bất sinh. Chẳng cùng ở với ngu si, đây gọi là được tự tại ở tất cả. Nếu có Bồ Tát chẳng sân não tranh tụng, đây gọi là bất sinh. Chẳng cùng ở với sân não các tranh tụng, đây gọi là được sự tự tại ở tất cả. Nếu có Bồ Tát như thật ngữ, đây gọi là bất sinh. Nếu ăn trụ như thật thì gọi là được tự tại. Nếu có Bồ Tát nội tâm tịch tỉnh thì gọi là bất sinh. Nếu chẳng ô nhiễm các cảnh giới ngoài thì gọi là được tự tại. Nếu có Bồ Tát viên mãn tâm nhất thiết trí thì gọi là bất sinh. Nếu chẳng cầu hệ thừa thì gọi là được tự tại. Nếu có Bồ Tát giác sát ma nghiệp thì gọi là bất sinh. Nếu hàng phục ma nghiệp thì gọi là được tự tại. Nếu có Bồ Tát được thế gian quang minh thì gọi là bất sinh. Nếu thế Pháp chẳng nhiễm ô thì gọi là được tự tại. Nếu có Bồ Tát chẳng trái nghịch chỗ an trụ thì gọi là bất sinh. Nếu chẳng tùy theo chỗ sở tác thì gọi là được tự tại. Nếu có Bồ Tát rời lìa các kiêu mạng phóng dật thì gọi là bất sinh, nếu có trí tuệ thành tựu thánh lạc thì gọi là được tự tại. Nếu có Bồ Tát chẳng thoái thất bản nguyện thì gọi là bất sinh, bản nguyện xuất thế thì gọi là được tự tại. Nếu có Bồ Tát thuận hành duyên sinh thì gọi là bất sinh, chẳng chấp pháp duyên sinh thì gọi là được tự tại. Nếu có Bồ Tát dùng tận trí quán nhất thiết pháp không thì gọi là bất sinh, nếu đủ các căn lành thì gọi là được tự tại. Nếu các Bồ Tát dùng phương tiện trí phát khởi sự tạo tác, sinh lòng đại bi xuyên tu hành tinh tấn thì gọi là bất sinh. Nếu ăn trụ được các pháp giải thoát thì gọi là được tự tại. Nếu có Bồ Tát chẳng ô nhiễm nơi tất cả pháp thì gọi là bất sinh. Nếu dứt các kiến chấp mà vì người thuyết pháp thì gọi là được tự tại. Nếu có Bồ Tát khéo tư duy chẳng thấy các pháp thì gọi là bất sinh. Nếu đắc lực mà chẳng chứng tất cả Pháp thì gọi là được tự tại. Nếu có Bồ Tát quán tất cả Pháp tánh không thì gọi là bất sinh. Nếu chẳng buông bỏ tất cả chúng sinh thì gọi là được tự tại. Nếu có Bồ Tát chẳng trụ ba cõi thì gọi là bất sinh. Vì chúng sinh nên chẳng nhập Niết Bàn thì gọi là được tự tại. Là nửa này tương tử, nếu có ngôn ngữ thì là lay động ngôn ngữ, là vọng tưởng ngữ, là chấp trước ngữ, là có phát khởi. Này thiên tử, nơi tất cả Pháp không có ngôn ngữ, chẳng hành, chẳng động, không có các khí luận ngữ, chẳng bỏ chúng sinh, cũng chẳng diệt độ, không có ngôn thuyết Này thiên tử, nếu không có ngôn thuyết thì cũng không có văn tự, không có sở thuyết. Nếu có tác dụng thì có phát khởi ngôn thuyết văn tự. Này thiên tử, do nghĩa ấy nên Bồ Tát hạnh chẳng thể dùng để nói, chẳng thể có quan niệm. Đây gọi là từ tâm, đây gọi là không sát sinh. Ở trong hàng thánh được gọi là tự tại. Bồ Tát Văn Thù sẽ lời nói Pháp ấy xong. Đức Thế Tôn khen ngợi, lành thay, lành thay, Văn Thù sẽ lợi khéo vì các Bồ Tát mà nói, bất sinh tự tại. Này, Văn Thù sẽ lợi, nếu Bồ Tát tự tại vô ngại hành Pháp như vậy, thì Bồ Tát ấy chống được chư Phật thọ ký đạo vô thượng. Lúc nghe Pháp ấy, trong đại chúng có 500 Bồ Tát được vô sinh Pháp nhẫn và liền được Đức Thế Tôn thọ ký đạo chánh chân vô thượng, đều sẽ thành Phật hiệu ấy, tại cõi Phật ấy. Bây giờ, ở trong đại chúng có một vị thiên tử suy nghĩ, thiên tử bảo thượng, chừng nào sẽ thành đạo vô thượng, hiểu là gì, cõi Phật ra sao? Do thần lực của Đức Phật, tôn giả A Nan Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, thiên tử bảo thượng ấy sẽ chừng nào sẽ thành đạo chánh nhân vô thượng, Phật độ ra sao? Được thành Phật rồi, hiểu Phật là gì? Đức Phật dạy này A Nan, Thiên tử bảo thượng quá, trăm ngàn kiếp sẽ thành Phật đạo hiệu là Bảo Trang Nghiêm Như Lai tại phương Đông. Có nước tên là Bảo Trang Nghiêm, kiếp tên là Bảo Lai. Này An coi nước Phật Bảo Trang Nghiêm ấy giàu vui, rất đáng ưa thích, có báu nhiều, nhân dân đông, không có các nạn cũng không có ác đạo. Này An trong cõi Phật ấy không có những ngói đá, gai gốc các đất gò, nỏng, hang núi, mặt đất bằng phẳng do ba thứ báu tạo thành, là vàng diêm phù đàn, lưu ly và pha lê xen lẫn nhau, rất đáng ưa thích, có lưới vàng che phía trên. Này An An, như trời hóa lạc, cung điện, vườn ao, y phục, dư dật, còn nước bảo trang nghiêm cũng như vậy, nước ấy không có danh từ thanh văn thừa và dương giác thừa, chỉ có Bồ Tát hưởng thọ những pháp lạc, nhập những thiền định trang nghiêm, hiện những thứ thần thông để tự vui, không có sự vui nào khác ngoài trừ sự vui pháp hỷ thiền duyệt. Vì thế nên nước ấy tên là Bảo Trang Nghiêm. Đức Phật bảo trang nghiêm ấy, thọ 66 ức tuổi, có 66 ức Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, đông, vô lượng, vô biên. Lúc thuyết pháp cho các Bồ Tát, Đức Bảo Trang Nghiêm như lai bay lên hư không cao 80 ức cây đa la, ngồi kiết già phóng la ngàn tia sáng cho đến cõi nước ấy, rưới những hoa trời, hương trời, trổ nhạc trời. Mọi mọi thứ đều có trăm ngàn thứ âm thanh thuyết pháp nghe khắp cả nước, nói pháp vô tận chủ Đà La Ni. Sao gọi là pháp vô tận chủ Đà La Ni? Tất cả các pháp vì tịch tỉnh làm chủ, nên hiển thị tâm, thân tâm ý tưởng tịch tỉnh. Tất cả các pháp vì quán chiếu làm chủ, nên hiển thị phân biệt nơi tất cả pháp. Tất cả các pháp vì thiện tư duy làm chủ, nên hiển thị tất cả pháp tịch tỉnh. Tất cả các pháp vì thiện hành làm chủ, nên hiển thị tất cả pháp khả tác quang minh chiếu sáng. Tất cả các pháp vì trí quang minh chiếu bình đẳng làm chủ nên hiện thì các pháp không có tăng giảm. Tất cả các pháp vì quyết định làm chủ nên hiện thì các pháp là tăng trưởng. Tất cả các pháp vì trí tuệ làm chủ nên hiện thị tất cả pháp không tranh tụng. Tất cả các pháp vì thiện quán làm chủ nên hiển thị tất cả pháp không có sân. Tất cả các pháp vì chánh niệm làm chủ nên hiển thị tất cả pháp chẳng thất niệm. Tất cả các pháp vì đạo dẫn làm chủ nên hiện thị tất cả các pháp tướng nghĩa, tất cả các pháp. Vì tuệ phân biệt làm chủ, nên hiện thị tất cả pháp thanh tịnh ý. Tất cả các pháp vì không tịch làm chủ, nên hiện thị các pháp dứt các kiến đạo. Tất cả các pháp vì vô tướng làm chủ, nên hiện thị tất cả các pháp tịch tỉnh. Tất cả các pháp vì vô nguyện làm chủ, nên hiện thị các pháp dứt các ác đạo. Dứt các đạo. Tất cả các pháp vì không tạo tác làm chủ nên hiển thị các pháp rời sự tạo tác. Tất cả các pháp vì không xuất ly làm chủ nên hiển thị tất cả pháp không xuất ly. Tất cả các pháp vì không sinh làm chủ nên hiển thị tất cả các pháp không cùng tận. Tất cả các pháp vì dục vì lìa dục làm chủ nên hiển thị tất cả các pháp không tác loạn. Tất cả các pháp vì không hai làm chủ nên hiển thị tất cả pháp hiện tại trí, tất cả các pháp. Vì không hai làm chủ nên hiển thị tất cả các pháp lìa hai. Tất cả các pháp vì không nương tựa làm chủ nên hiển thị tất cả các pháp bất động, tất cả các pháp. Vì không chúng sinh làm chủ nên hiển thị các pháp chúng sinh bình đẳng, tất cả các pháp. Vì tịch tỉnh làm chủ nên hiển thị tất cả các pháp không biến đổi, tất cả các pháp. Vì chẳng được làm chủ nên hiển thị tất cả các pháp vô hành, tất cả các pháp vì không có chỗ làm chủ, nên hiển thị tất cả các pháp rời xứ sở. Tất cả các pháp vì không định làm chủ nên hiển thị tất cả không có pháp được tự tại, tất cả các pháp. Vì nhân duyên làm chủ nên hiển thị tất cả các pháp vượt hơn, tất cả các pháp. Vì dũng mãnh làm chủ nên hiển thị tất cả các pháp chẳng gì hơn, tất cả các pháp. Vì không lỗi làm chủ nên hiển thị tất cả các pháp không sinh khởi, tất cả các pháp. Vì như làm chủ nên biểu thị tất nên hiển thị tất cả các pháp không gì chẳng như tất cả các pháp vì như thực tế làm chủ nên hiển thị tất cả pháp không hư hoại tất cả các pháp vì pháp tánh làm chủ nên hiển thị tất cả các pháp tuần một vị tất cả các pháp vì như thật làm chủ nên hiển thị các pháp ba đời bình đẳng tất cả các pháp vì chẳng thể làm chủ nên hiển thị chẳng chấp tất cả pháp ngôn ngữ đàm luận tất cả các pháp vì tiền định làm chủ nên hiển thị tất cả các pháp tịch tỉnh, tất cả các pháp vì pháp làm chủ nên hiển thị tất cả các pháp không có người. Tất cả các pháp vì Bồ Đề làm chủ nên hiển thị tất cả các pháp bình đẳng. Này An An, Đức Bảo Trang Nghiêm Như Lai ngồi trên hư không chưa đứng dậy, vì các Bồ Tát diện nói Pháp vô tận chủ Đà La Ni. Đà La Ni làm chủ ấy, trong cõi ấy có vô lượng đà có vô lượng A Tăng Kỳ Đại Bồ Tát được pháp nhẫn. A Nan Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, chưa từng có vậy. Chư Như Lai tự nhiên không tạo tác trong pháp quá khứ, vì lai hiện tại được trí thông không chướng ngại. Đức Phật dạy, này A Nan, nay ta vì ông mà nói chư Phật Như Lai tự nhiên không tạo tác ở trong pháp quá khứ, vì lai hiện tại được trí không chướng ngại. A Nan nói với thiên tử Bảo Thượng, Thưa thiên tử, thiên tử được lợi hành lợi lành lớn, được Đức Như Lai thọ ký cho đạo vô thượng. Thiên tử Bảo thượng nói, Thưa Đại Đức A Nan đều không có pháp, chẳng nên nói thọ ký. Vì sao? Vì sắc chẳng phải Bồ Tát. Chẳng nên nói thọ ký cho sắc. Thọ tưởng hành và thức chẳng phải Bồ Tát. Chẳng nên nói thọ ký cho thọ tưởng hành và thức. Địa giới chẳng phải Bồ Tát, chẳng nên nói thọ ký cho địa giới. Thủy giới, họa giới và không và phong giới chẳng phải Bồ Tát. Chẳng nên nói thọ ký cho thủy hỏa và phong giới. Nhãn chẳng phải là Bồ Tát, chẳng nên nói thọ ký cho nhãn, nhĩ tỷ thiệt thân và ý chẳng phải Bồ Tát, chẳng nên nói thọ ký cho nhĩ tỷ thiệt thân và ý. Danh sắc chẳng phải là Bồ Tát, chẳng nên nói thọ ký cho danh sắc, quá khứ, vị lai và hiện tại chẳng phải là Bồ Tát, chẳng nên nói thọ ký cho ba đời bình đẳng. Nhân kiến chẳng phải là Bồ Tát, chẳng nên nói thọ ký cho nhân kiến, sinh diệt chẳng phải là Bồ Tát, chẳng nên nói thọ ký cho sinh diệt. Thưa Đại Đức An An, danh từ Bồ Tát là giả danh, là câu tịch tỉnh. Nếu Pháp đốc đáo là tịch tỉnh thì không có thọ ký. Thưa Đại Đức An An, luận về thọ ký là giúp lấy tất cả lời đã được thuyết Pháp. Thưa Đại Đức An An, cũng không có Pháp để Bồ Tát nắm lấy được, là trong là ngoài, hoặc thiện bất thiện, hoặc hữu vi vô vi, rồi sau mới thọ ký. Thưa Đại Đức An An, Bồ Tát thọ ký là tất cả các pháp không có sở thuộc, gọi đó là thọ ký. Tất cả pháp chẳng chấp giữ, gọi đó là thọ ký. Tất cả pháp không có xứ sở, gọi đó là thọ ký. Tất cả pháp không cư ngụ, gọi đó là thọ ký. Tất cả pháp không có xuất sinh, gọi đó là thọ ký. Tất cả pháp không có vọng tưởng, gọi đó là thọ ký. Tôi là Đức A Nan, luận về Bồ Tát thì thọ ký như vậy. Khi ấy, Đức Thế Tôn khen ngợi Lành thay, lành thay, này thiên tử. Bồ Tát thông đạt được các pháp ấy thì có thể nói tọa ký như vậy, như chư Phật Thế Tôn tiếng nói tọa ký vô thượng Bồ Đề. Lúc nói pháp ấy, Mang Ba Tuần và các quyến thuộc đồng đến chỗ Đức Phật đứng qua một phía nói, Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì chỉ nói thọ ký Bồ Tát mà chẳng nói thọ ký Thanh Văn? Đức Phật đáp, Này Mang Ba Tuần, Bồ Tát ấy, chư thiên và nhân dân khắp cõi đại thiên đều nghe biết, nên nói tội ký Bồ Tát. Hàng thanh văn chẳng phải là hàng được trời người nghe biết, nên chẳng nói thọ ký thanh văn. Nói thọ ký Bồ Tát thì có nhiều chúng sinh phát tâm Bồ Đề, nên nói thọ ký Bồ Tát. Nói thọ ký thanh văn thì Bồ Tát thoái chuyển, nên chẳng nói thọ ký thanh văn. Bây giờ Bồ Tát Phân Thù sẽ lợi nói với Ma Ba Tuần. Nay ông do duyên cớ gì mà đến tài chúng hội này. Ba Tuần nói, Thưa Bồ Tát phân Thù Sẽ Lợi, do Đức Phật Thế Tôn tuyên nói tờ ký đạo vô thượng cho thiên tử Bảo Thượng rằng sẽ thành Phật hiệu là Bảo Trang Nghiêm Như Lai, mà chẳng thọ ký cho thanh văn, làm cung điện đền đài lan can cây báu, vườn rừng của tôi rung chuyển chạm nhau phát ra âm thanh nói, Thích ca Như Lai vì thiên tử Bảo Thượng, mà tờ ký đạo vô thượng, lại nghe có tiếng nói, ba tuần này, nay ông đến chỗ đại chúng ấy, chớ khiến lại thọ ký Bồ Tát xin đến cung của ông. Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi nói, Này Ma Ba Tuần, ta tuyên nói thọ ký Bồ Tát, nay ông chẳng vui ư. Ma nói, Thưa Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, tôi thật chẳng vui. Nói thọ ký A-la-hán cho tất cả chúng sinh ở chiêm phù đề, tôi không sầu não. Nếu chỉ thọ ký cho một Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề thì tôi sầu não, chẳng nói được. Vì sao? Vì tiếng nói thọ ký vô thường Bồ Đề cho Bồ Tát, thì cung điện của tôi tối om, chẳng còn sáng. Rồi vị Bồ Tát ấy sẽ đem Pháp Ba Thừa cứu vớt vô lượng A Tăng Kỳ chúng sinh ra khỏi ba cõi. Vì có sự ấy mà tôi lo buồn vô hạn. Bồ Tát Văn Thù sẽ lời nói, Này ba tuần, ông nên trở về đi thôi. Ông không có thế lực gì ngăn trở được người thành tựu phương tiện đầy đủ hạnh bác nhã ba la mật đa rốt ráo hướng đến đạo vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì các Bồ Tát ấy đã rời những trói buộc của ma, thành hành rút ráo, khai biết phương tiện hành bát nhã ba la mật đa. Lúc ấy, thần lực của Đức Phật khiến Ma Ba Tuần hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Bồ Tát tu hành rốt ráo khi biết phương tiện hành bát nhã ba la mật đa? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói. Này Ba Tuần, nếu có Bồ Tát rời đi tất cả những công hành chút ít phần nhỏ, đó gọi là Bồ Tát thành tựu hành rốt ráo. Nếu thấy tất cả các sự ma nghiệp đều có thể lợi ích cho đạo vô thượng, đó gọi là Bồ Tát khai biết phương tiện, chẳng cùng đi với tất cả các sự đó gọi là Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa. Là nữa này ba tuần, nếu tâm Bồ Tát việc cứu vớt trọn vẹn các chúng sinh, nên dùng đại trang nghiêm mà tự trang nghiêm, đó gọi là Bồ Tát rốt ráo tâm hạnh. Nếu dùng bốn nhiếp pháp để nhiếp chúng sinh, đó gọi là Bồ Tát khai biết phương tiện, nếu đốt đáo, quán tất cả chúng sinh, tha tánh, tịch diệt. Đó gọi là Bồ Tát hành bất nhã và la mật đa. Lại nữa này, ba tuần. Nếu có Bồ Tát xả tất cả sở hữu trong thân, ngoài thân, đều có thể bố thí, tâm Bồ Đề trọn vẹn đốt ráo, đó gọi là Bồ Tát tâm hành đốt ráo. Nếu Bồ Tát vì tất cả chúng sinh mà khởi tâm, làm người nhận lãnh, đó gọi là Bồ Tát khéo biết phương tiện. Nếu có Bồ Tát với người sinh, người thọ biết như thực tế, hành bình đẳng hành đó gọi là Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa là nửa này ba tuần nếu có Bồ Tát ở nơi các pháp lành từ lúc mới phát tâm trọn chẳng thoái chuyển đó gọi là Bồ Tát rốt ráo hành nơi tâm Bồ đề nếu có Bồ Tát chẳng bị kẻ khác bức bách có thể xả bỏ tự lợi đó gọi là Bồ Tát khai biết phương tiện nếu Bồ Tát nhớ nghĩ chẳng nhớ văn tự nhớ nghĩa chẳng nhớ văn tự đó gọi là Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa lại nữa, này ba tuần, nếu thấy kẻ đến sinh đều chẳng trái bỏ họ, đó gọi là Bồ Tát đốt ráo tâm hạnh. <clears throat> nếu có Bồ Tát học các căn lành, nguyện, cầu, nhất thiết trí, đó gọi là Bồ Tát khéo biết phương tiện. Bồ Tát khéo biết thể tánh của các pháp, đó gọi là Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa. Bây giờ thiên tử bảo thượng là biết Bồ Tát văn thù sẽ lợi. Quyến thuộc của ma ba tuần này nên dùng thần lực nạp chúng vào trong bụng nếu đã vậy, chúng có thể làm trở ngại cho những thiền nam, thiền nữ hướng về Đại Thừa. Bồ Tát Văn Thù sẽ lời nói với thiên tử. Chẳng như lời ông nói, ông nên ông nên nạp ba tuần để vào bụng của Bồ Tát. Lại nữa này thiên tử, ông đã thọ trì tướng Phật trang nghiêm thọ lạc đệ nhất, làm cho ma ba tuần ngồi tòa sư tử, do thần lực của Đức Phật biết thuyết pháp như Phật. Ba tuần nghe lời nói ấy, kinh sợ, muốn ẩn thân rồi đại chúng mà chẳng ẩn được. Vì bị thần lực của Bồ Tát Văn Thù sẽ Lợi giữ lại và làm cho Ma Ba Tuần, làm thân tướng Đức Phật ngồi tòa sơ tử. Tất cả đại chúng thấy biết là Ma Ba Tuần. Bồ Tát Văn Thù sẽ Lợi hỏi, Này Ba Tuần, này ông có được đạo chư Phật chăng, mà ông lại được thân Phật ngồi tòa sơ tử? Do thần lực của Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, Ma Ba Tuần nói, Tứ Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, Đức Thế Tôn còn chẳng được đạo Bồ Đề, cũng là tôi mà được. Vì sao? Vì Bồ Đề là tướng báo ân, chẳng phải lìa dục mà được, chẳng phải giải huống mà được. Lại nữa Bồ Đề là được tướng vô vi. Vì kia được tướng vô vi, biết rõ tướng không, đó gọi là Bồ Đề. Vì chẳng phải không mà biết rõ là không, biết rõ tướng vô tướng, đó gọi là Bồ Đề, và chẳng phải lấy vô tướng để biết rõ tướng vô tướng. Biết rõ tướng vô nguyện, đó gọi là Bồ Đề, vì chẳng phải lấy vô nguyện để biết tướng vô nguyện. Biết rõ thể tánh pháp giới, đó gọi là Bồ Đề, vì chẳng phải lấy thể tánh để biết thể tánh. Biết rõ chân như tướng không phân biệt gọi là Bồ Đề, vì chẳng phải lấy như để biết như, biết rõ an trụ nơi thực nơi như thực tế. Đó gọi là Bồ Đề và chẳng phải lấy an trụ như thực tế để biết an trụ như thực tế. Biết rõ thể tánh không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả. Đó gọi là Bồ Đề vì không có người biết. Thưa Bồ Tát phân Thù sẽ lợi, nếu có Bồ Tát nào nghe nói tướng Bồ Đề như vậy, nghe rồi, có thể ở nơi các Pháp thả tánh không chỗ phân biệt, thì gọi là Phật. Lúc Ma Ba Tuần dùng hiện tại của Phật để nói Pháp ấy, có 500 Bồ Tát được vô sinh Pháp nhẫn. Bây giờ trưởng lão sẽ lợi Phật nói với Bồ Tát phân Thù sẽ lợi. Thưa Bồ Tát Văn Tụ sẽ lợi thật là chưa từng có. Bồ Tát dùng thần lực làm cho ba tuần, hiện thân Phật đủ tướng hảo, ngồi tòa sư tử, nói pháp thầm thâm ấy. Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi nói, Thưa Đại Đức, xá lợi phật tất cả cỏ, cây, rừng rậm, không có tâm, đều có thể làm thân tướng Như Lai, và đều có thể thuyết pháp. Tôi cũng có thể khiến Đại Đức xá lợi phật làm thân Phật đủ tướng hảo, dùng biện tạp của Phật mà thuyết pháp. Lúc đó Xá Lợi Phất suy nghĩ, ta nên ẩn khỏi đại chúng này, nếu không, Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi hoặc giả làm cho ta làm thân Phật đủ tướng tốt để đùa cợt ta, làm cho ta mang tiếng giả làm Đức Thế Tôn. Do thần lực của Bồ Tát Văn Thù Sư lợi giữ lại, nên Xá Lợi Phất muốn ẩn đi mà không ẩn được. Bồ Tát Văn Thù Sư lợi biết tâm niệm của Xá Lợi Phất, liền biến Xá Lợi Phất làm thân Phật, đủ tướng tốt ngồi tòa sư tử, tất cả đại chúng đều thấy biết như vậy. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói với Xá Lợi Phất, Đại Đức nên cùng Mai Ba Tuần luận thuyết, như Phật luận thuyết với Phật. Xá Lợi Phất đang mang thân Phật hỏi, Mai Ba Tuần cũng đang mang thân Phật. Này Ba Tuần, luận về Bồ Đề, thể tánh của nó là những gì? Ba Tuần nói, biết rõ tất cả Pháp bình đẳng là thể tánh Bồ Đề. Biết rõ hai Pháp là thể tánh Bồ Đề, nhất thiết trí quán là thể tánh Bồ Đề. Chẳng phải chẳng thể tánh, chẳng phải hành, chẳng phải, chẳng hành, dứt hẳn tất cả các hành, chẳng hành, chẳng phải đạo, chẳng phải, chẳng đạo. Đó gọi là bồ đề của chư Phật Thế Tôn. Ba tuần hỏi sa lại phất Trưởng lão sa lại phất chư Phật Như Lai an trụ chỗ nào? Sa Lợi Phất nói, An trụ nơi bình đẳng trong sinh tử, an trụ nơi niết bàn, bất động, an trụ nơi tánh như thật của tất cả các kiến chấp an trụ nơi cơ sở của tất cả chúng sinh, an trụ nơi căn bản của tất cả pháp, an trụ nơi hai pháp hữu vi và vô vi. Các an trụ đều chẳng an trụ vì không có an trụ. Này Ba Tuần, chư Phật Như Lai an trụ như vậy, Sơ là Phật lại hỏi Ba Tuần, nên tìm cầu Bồ Đề ở chỗ nào? Ba Tuần nói, Đại Đức Xá Lợi phật từ thân kiến căn bản mà tìm cầu Bồ Đề, từ vô minh hữu ái mà tìm cầu Bồ Đề, từ điển đảo cách xử mà tìm cầu Bồ Đề, từ chứa ngại che lấp mà tìm cầu Bồ Đề. <clears throat> Sa Lợi Phất nói, Này Ba Tuần, do nhân duyên gì mà ông nói như vậy? Ba Tuần đáp, Đại Đức Xá Lợi Phất, như thật biết rõ các pháp như vậy thì gọi là Bồ Đề. Lúc nói pháp ấy, có 800 tỳ kheo dứt hết phiền não được tâm vô lậu. Vì tin lời của Xá Lợi Phất và Ma Ba Tuần nên có ba vạn hai ngàn tín tử phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vì muốn điều phục chư thiên tử, nên Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi khiến Ma Ba Tuần và Sa Lợi Phất làm thân Phật đủ tướng tốt. Việc xong, Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi thâu nhiếp thần lực, Sa Lợi Phất và Ma Ba Tuần trở lại thân mình như cũ. Lúc đó, từ các cõi Phật bốn phương, có một ngàn Bồ Tát ngự hư không mà đến chỗ Đức Phật, đánh lễ chân Phật, đến giữa bên phải rồi đứng qua một bên, một phía bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, Chúng con nghe nói kinh Pháp giới, thể tánh vô phân biệt nên đến đây. Thủ hộ chánh Pháp, chúng con thọ trì, thủ hộ kinh này, đọc tụng, thông thuộc, giảng nói cho người khác, để giúp thủ chánh Pháp. A Nan Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, các Bồ Tát này từ xứ nào đến? Đức Phật dạy, này A Nan, các Bồ Tát ấy, mỗi nhóm đều tụ họp ở các cõi nước của chư Phật. Các Bồ Tát ấy đều do Bồ Tát Phân Tù Sư Lợi giáo hóa, Thường vì họ mà nói kinh pháp giới, thể tánh vô phân biệt, để khai hóa họ. Vì báo ân kinh ấy mà cho Bồ Tát đến đây, và để chiêm ngưỡng, kính lễ, để nhiều đức Như Lai. Còn muốn lại bái cúng dường Bồ Tát phân thù sẽ lợi, đồng thời phát nguyện tu hộ kinh này. Giá dẫn có trên mà các Bồ Tát đến ấy đến đây. Này A Nan, sau khi ta nhập Niết Bàn, các Bồ Tát này sẽ rộng lưu truyền tu hộ chánh pháp ấy tại cõi Diêm Phù Đà này. Này A Nan, ở chỗ trăm ngàn Đức Phật, các Bồ Tát ấy lập chí dũng mãnh hộ trì chánh Pháp. Bây giờ trong đại chúng có Đế Thích Phạm Vương, Chư Thiên Vương, Hộ Thế Bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, hoặc đây hoặc kia có những thiền nam, thiền nữ hộ trì chánh Pháp, chúng con sẽ thủ hộ cung cấp, phục dịch cho họ không có khổ não. Đức Phật khen Đế Thích Phạm Vương và Chư Thiên Vương Hộ Thế, lành thay lành thay. Các vị có thể dũng mãnh thủ hộ những người ái mộ chánh Pháp, đó chính là cúng dường cho Phật quá khứ, vị lai hiện tại và ái hộ chánh pháp. Đức Phật bảo, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Văn Thù Sư Lợi, ông thọ trì kênh này để lưu để rộng lưu truyền tại Chim Vô Đề. Ở thời kỳ mạt thế sau, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Bạch, Bạch Thế Tôn, lúc họa tai khởi lên, hư không chẳng được thọ trì mà cũng chẳng bị đốt cháy. Bạch Thế Tôn, như thể tánh hư không, tất cả pháp đây cũng như vậy. Các pháp đây chẳng sinh, chẳng diệt. Nếu pháp không sinh, không diệt thì cũng không thọ trì. Vì thể tánh các pháp là không thọ trì, đúng như pháp thể tánh, thọ trì các pháp cũng như vậy. Bồ Tát Văn Thù sẽ lời Bạch Phật. Bạch Thế Tôn, quý mong Thế Tôn thọ trì kênh này để cho các thiền nam thiền nữ gieo trồng căn lành. Nếu người cúng dường Pháp thì ham tích kênh này. Bạch Thế Tôn, Đúng như vậy, thọ trì kênh này vì điều phục kiêu mạng và những oán ghét, nên không bị ai làm trở ngại. Ở đời tương lai sẽ rộng lưu truyền ở Diêm Phù Đề. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn từ nơi thân phóng ánh sáng chiếu khắp đại thiên thế giới đều thành màu hoàng kim, rồi bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Này, Văn Thù Sư Lợi, ánh sáng của Như Lai chiếu khắp, kênh này cũng vậy. Người tâm hành vô ngại trọn vẹn nơi Phật Pháp, thiền nam, Thiền nơi ấy Tay thọ cầm kinh này. Đức Phật lại bảo An An, này An An, ông thọ trì kinh này, rộng đọc thông thuộc, dễ nói cho người khác. Như vậy là ông cúng dường chư Phật như lai, quá khứ, vị lai, hiện tại như vậy. An An bạch, bạch Thế Tôn, kinh này tên là gì và thọ trì thế nào? Đức Phật dạy, này An An, kênh này có tên là Pháp Giới Thể Tánh Vô Phân Biệt, cũng tên là Bảo Thượng Thiên Tự Sở Vấn, cũng tên là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết,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 hướng về khắp kẻ, để tới bên trong sanh, được trọn thành Phật đạo.